cứ gọi mình phao thì nhìn cái này nè nhìn cái mặt này mày chết con lớn cứ gọi mình phao ôi giời cứ gọi mình phao ôi cứ gọi mình phao ôi cứ gọi mình phao ôi giời cứ gọi mình phao ôi giời cứ gọi mình phao mày chết con lớn ôi giời gọi mình phao em ơi ôi giời còn mê hát Đúng rồi, ôi rồi rồi mình rồi mình phao Ôi dồi ôi rồi anh phao Rồi mình phao Ôi dồi ôi rồi anh phao Chạy rồi con ơi Mày chạy ui cái gì cần Mày chạy con ơi Thằng to quá, Người hắt của tao Vẫn này Mày chạy đâu rồi con Nhấc bổng mà Con này nhấc bổng lên Bước Bước khối em ơi Ui ôi rồi ôi, câu thế này mới là sướng đi mày chạy lên, anh em mình nhấc bóng này lên Ôi giời, mày nhá Chạy được ngay nhá Ống bóng này lên ngay ấy Bao nhìn thấy 12 đàn bóng bóng chưa Nhấc này, nhấc lên mày lên ngay ấy Ủa, nó cần vào à Mất gỡ Khỏe lắm anh em ạ quả nó quả vượt đường lướt quả nha mọi nhìn này Đó. sông nước lợ hay đóng xuống này xin lỗi mày đi nhá làm miên anh cho em bờ kinh còn lại là viết xuống thật câu chỗ này em đóng là mấy con vượt đấy anh em ạ tuyệt vời tuyệt vời làm miên đấy mày làm miên đấy không có cửa đâu muốn phò lại xuống đi trời vợ ba anh ạ các bạn thấy nó vít sướng không xin lỗi mày đi bọn này thôi bọn này bọn này ba hơn ba cân này nhở để loại mắt ra ờ, Xuyên hơi mắt anh em ạ Phải thêm bóng được mấy con cho ai đấy Xin lỗi mày đi rồi Tuyệt chưa Tay em run run nữa, đấy Dã màn thật Đâu rồi à, Bông lưỡi rồi, mày quá Số mày cũng số chết này Sướng thật, anh em thấy 10 h em đánh bài xuống vịt phê nó ăn mắt luôn Đây, cho chị ở bên này anh em ạ Kinh thật, vịt phê, phê quá rồi À, con gì này đấy con dư bằng tuần vào sẽ im với tao quá cũng cửa rồi ôi rồi ôi đóng bơn anh em ơi rồi ơi ui giời ui bóng rồi wow ui con con một giờ đỏ rồi em kịp quá tí kìa ôi anh em ơi này nó chém đất rụp này anh em nhìn nha sự khiếp khủng của loài cá vờ chém đất rụp bung cả chì vào ra sợ ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi bóng bóng bóng bóng hà rồi con ơi con này mà nó chả mắt mút mút mút đây rồi mút rồi mút rồi đây rồi đây rồi hàng hàng rồi bóng bóng bóng bóng hàng rồi con ơi con này mà nó chả mắt wow hàng to hàng to vớt vớt vớt đấy vớt vớt Quả này không để mất được Quả này còn mất đấy hỏng Vừa lắm sập đấy Úi giời Quả này nhảy kinh thế nhỉ Không thể mất được anh em ơi theo Thế bình tĩnh cứ, cứ xuống, xuống từ từ thôi Con này đóng sâu rồi Cứ bình tĩnh Nó còn vít cả nám lắm Không thể cho con này mất được Lên lên rồi mày chạy đâu vào vào vào vào linh chuẩn ok ok ui giời con này đi phê phết anh em ạ tay đang run ngon đấy ừ, còn thứ hai anh em nhé đó à. to quá cầm khéo mang sắc lắm em ạ khéo mang sắc lắm nhá đúng rồi cá tuyệt vời ok em thứ hai đúng cần rồi ok rơi phải xông vào nhau đang mò Dạ, liệu không biết đâu mất rồi Thành niên thì cậu rơi Bấm bấm mà để tụt ra đây là chịu luôn Thấy không? Phải nó liệng rồi thấy quả may rồi Khổ thân thanh niên rồi Thôi chết con ấy về chết rồi Giờ có ba ra quá luôn Ven sông con này tanh lắm <laughs> em vừa bỏ cần vội đào không kịp kéo cá mắc lưỡi nha đấy vền sông đặt được con này cắp về nữa chính xác là vền con này tanh cực kỳ lớn nhưng mà ăn rất là ngon à, em cầm ờ, cái chì ở lưỡi à đừng đừng cầm cá cầm chì lưỡi đấy cầm chắc cái chì lưỡi còn cầm tay kia cầm gỡ đừng cầm tay đừng cầm cá đấy, ngay vào tay xoắn à, đấy rồi rồi em nhọc nữa ok ok con này về đây anh em ạ hôm nay công nhận là số thật công nhận cánh con nào cũng nó xây được ờ, anh em ạ ngọ à, câu xuống suối đây sẽ khủng luôn rồi cho vào thùng các anh nhé để nó thù đựng lượng nước á lúc con về nhà nó xuống các bạn đẹp tươi con lại mạng sắc lắm quặng cả túi mà có quả mang về là ok đó công nhận là cô gắng vào trước hai chú xem hàng Ôi, anh em thấy hàng này to thì like xem cái nhá thể thật qua tay chân run cầu giống này sướng này sướng các bạn ạ tôi nhận hàng cá vợt các nhìn này cá thiên nhiên trồng nó bụng nó dày nhom luôn đói nhưng mà phê lắm anh em ạ à, anh em chuyển ngưỡng hàng vào này thật là tuyệt vời vậy rồi anh em ơi anh em nào thích tmh đấy thì liên hệ với em nhé cần đấy cực kỳ khỏe còn kéo cực kỳ sướng